Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh di Khả ơi Và lần này di Khả sẽ cho anh em xem xếp đồ như là tổng xe sơ qua của cái trận tổng kim ngày hôm nay Thì hôm qua thì Khả có test cái xét hiệp cốt về thì ờ, tổng thở thì ờ, xét định quốc thì nó đạt mốc 80 chậm 80 chón khá đều và kèm theo một món chỗ này nếu mà mang được món kháng lôi thì ngon và thêm một cái vũ khí lôi sắt đó thì nó nhìn nó một chút nhưng mà lượng máu bên ờ, xét định quốc thì nó lại kém hơn nè kém hơn uh, tầm 300 sinh lực à, cho anh em xem sơ xem cái đồ nên là khả được top 3 với 104 mạng quên top 6 chứ nè top 6 33k chứ 104 mạng và liên trả 12 và bóng bọc 7 cho anh em xem nha cho anh em xem trận đồ đây đó hiện tại bây giờ là này đang cấp 3 cái này cũng có hai cấp càng khôn từ văn trang trên đầu với lại một cái kỹ phi phong hôm qua thì cái đánh trận trước thì khả tốt 14 ấy. thì thực sự là thiếu cái phi phong này nè thì lên phi phong này thì lên được 400 được tay nữa đánh khá là tốt đâu rồi cho anh em xem xét đồ nha đây nè xét đừng quá đó đó đừng nói chung set đừng quát thì máu thấp quá này mày thực sự là quá thấp hiệu ứng thì ok thêm được 80 thời gian chống độc thì có thể trâu hơn tí khi gặp năm độc với ờ, đường môn thì nó cũng có cảm giác trâu hơn một xíu rồi cái chuyện kháng cả 13 đó một set đường quắc chuyện kháng cả 13 và một món 530 là 80 chậm. rồi nhận chón kháng hở 13 40 rồi ngọc bội ờ, chón kháng hở 19 40 thì được 80 chón 80 chậm đó rồi dây chuyền kháng cả 13 và kháng ờ, kháng họ nè thì lượng kháng họ khá ok nhưng mà chỗ này mà khả thay vào dây chuyền kháng lôi kháng cả kèm kháng lôi thì kháng lôi khả lên được một tí khá nó, nó ok hơn một chút nè vì lượng kháng lôi khá thấp quá kháng lôi khả có 18 thôi mọi người đó anh em xem sơ qua đó, hôm nay thì tốt tấm kim như vậy thôi nè trọng bắt là con lông đao và vô gia thần kiếm là võ đan như anh cái bang đã sơ hình võ đan xém tí là khả lên tập 4 rồi tuần cuối đánh không được mạng tôi tèo võ đan khả võ đan bàn thể sách đường môn à, chính tú chọc bó tay và đóng tàu vào đang mà là đào tươi này như là cái bang thì phải đó nè đó ok cho anh em xem sơ qua tổng số đồ chưa đó thì với hiệu ứng là 80 đâm chậm rồi 80 chón đó rồi một cây lôi sắt đầu công 114 154 còn cái dây này thì bù vào dây kháng lôi thì khải thấy nó hợp lý luôn nếu mà có một dây kháng lôi kháng tất cả 17 18 kháng lôi 30 nữa thì thực sự nó sẽ có cảm giác trâu hơn nữa nè tại vì khải không có kháng lôi luôn mọi người không có món nào mà kháng lôi luôn chung là khá là khá là yếu ở phần kháng lôi biết server này rất nhiều giáo đang nhưng mà thực sự muốn binh một món kháng lôi ở gia truyền hiện tại tìm này tìm chua quá đây giờ à, đừng đi khỏi đi coi đi đọc cái mạch nà này tướng kỹ năng mọi người cho kỹ năng muốn có một cấp nữa thì khả sẽ lên bốn kỹ năng muốn có thì nó sẽ trâu hơn đánh tông kim nó sẽ tốt hơn nè anh ngờ nó cho kháng cả 10 ở à. chán rồi kháng cả 10 kháng cả 10 thì ngày mai tiếp tục tông kim tiếp thôi biết sao giờ đúng rồi à, đây, giám định kháng cả nè cái này giá ca kháng tất cả đó nghiêng sói này là nghiêng sói phôi đó. khá tất cả cái này mà vô kỹ năng là ngon mọi người đó kháng tất cả lên được kháng lôi 28 cũng khá là ok đó còn không có thì kháng lôi khải có chỉ có là kháng kháng, kháng lôi có 18 thôi mọi người đó đó là kháng tính thực của khải nè mà đỡ mà nói so với kháng tính này thì nó không bằng xét hiệp cốt mọi người xét hiệp cốt thì phòng thủ khải lên 60 kháng hàng 42 à, kháng lôi được uh, uh, 2, 33 kháng hỏi được 38 đó nếu mà bằng số hiệp cốt thì phòng thủ 60 kháng hàng 42 kháng lôi ờ, được uh, 33 à, kháng họ được 38 còn mang này thì kháng lôi mất rồi nếu mà chỗ kháng họ này thì gia truyền kháng họ nếu mà thay vào gia truyền kháng cả 13 kèm 13 kháng lôi thì nó sẽ cầm vô này thì kháng lôi là được 31 thì khởi nghĩ nó sẽ ổn hơn một chút nè nó là bây giờ là vấn đề là mình sẽ tìm một gia truyền kháng lôi nào đẹp đẹp một tí nữa được đó rồi mang cái ờ, này vô lên được chút sáng cũng được <laughs> ờ, nằm mơ cứ ngô đúng rồi nếu ra ra đó thì nó thực sự là giống như dây ha cặp phong nè nó nó giống như dây cặp phong nè chứ còn uh, không có thì nó cũng tương đối như những dây khác cũng không gì biết lắm ok rồi anh em xem video đừng quên để lại cho cả một ờ, like chia sẻ ủng hộ ở lần video thay đồ này nha mọi người đó đánh tống kim thực sự là đã có tốt tống kim đó nè rồi ngày mai tiếp tục tống kim anh em xem nha đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ ủng hộ cho và đăng ký kênh ủng hộ nha anh em